Đây là một cách dễ dàng để giúp trẻ học cách nhận biết hình dạng. Bạn có thể bắt đầu với một hình tròn, hình vuông hoặc hình tam giác. Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể chỉ ra một hình dạng và sau đó cho trẻ tìm những thứ cũng có hình dạng đó. Ví dụ, hãy sử dụng một vòng tròn. Bạn có thể chỉ vào một cái dĩa và nói cái dĩ này là một vòng tròn. Xem nó tròn như thế nào này. Hình này được gọi là hình tròn. Sau đó, bạn có thể hỏi, ở đâu con thấy một vòng tròn? Trẻ có thể vui vẻ tìm thêm những vòng tròn. Bạn có thể làm điều tương tự với hình vuông. tam giác hoặc với các hình dạng khác. Hình dạng có ở khắp mọi nơi, vì vậy học cách nhận ra chúng sẽ giúp trẻ hiểu được thế giới xung quanh.